À, xin chào các bạn đang theo dõi video của xe điện motor điện à, video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn là mấy cái à, à, côn ly hợp à, cái này thì à, nó là, là dạng à, côn văng ly hợp ma sát đấy nó cũng được gọi là ly hợp ma sát thì cái à, này nó hoạt động rất là đơn giản thôi khi các bạn là quay với lực quay đủ lớn ấy thì à, ba cái à, cái má ma sát này nó sẽ thắng được cái lực ly tâm nó sinh ra cái lực ly tâm và nó thắng được cái lực kéo của lò xo này này thì nó sẽ văng ra nó ép vào cái thành này còn à, cái trục dẫn động này thì nó luôn luôn à, à chuyển động như cùng với cái trục của động cơ đấy à, bình thường thì khi cái con này chưa văng ra thì cái trục ừ, cái cái bánh đà này là chạy trơn bởi vì trên này nó có vòng bi đấy các bạn này đấy nó có vòng bi đôi ở trên này thì là lúc nào cái thằng này nó cũng sẽ không quay nếu như mà à, thằng à, à ma sát này không bung ra ví dụ như thế này khi các bạn là tắm như là nó quay trơn như thế này thì không có truyền lực là bởi vì à, thằng ờ, ma sát nó chưa nở ra cho nên là nó chuyển động thì ờ, cái lắp đặt như này thì cũng rất là dễ thôi các bạn chỉ cần lắp ờ, thằng này vào đây đấy sau đó các bạn cài con cá vào lắp đặt con cá vào đây đây con cá này thì nó hơi căng thì các bạn nắp con cá vào đây sau đó các bạn nắp cái à, đầu bu này vào các bạn siết con long đen và con ốc vào trong này thì nó sẽ chống trôi bu ra thì bản thân cái à, dòng à, bu này thì nó có hai loại một loại là bu bản B bản B thì cái răng này nó rộng này cái rãnh dây nó rộng này nó ra dòng à, đai dây đai lớn đấy các bạn đấy và một cái bản nữa là bản A bản A thì bao giờ nó cũng bé hơn đây các bạn nhìn dây đai bé thì là bản A thì tùy theo các bạn trên cái đầu à, da của các bạn à, phía bên bi động ấy là nó dây đai nhỏ thì mình sử dụng loại nhỏ à, cái dòng hai cái dòng nhỏ này thì à, có đường kính à, phía bên trong của ly hợp là 110 đấy và cái à, trục động cơ nở ra là trục 20 cái thằng đai lớn này cũng thế thôi nó cũng đều là 110 11 cm và đều có cái lỗ này là lỗ 20 còn đối với cái ly hợp dòng lớn như này thì của nó là trục này là trục 25 cái phía bên trong của nó là 15 cơ đấy còn đây là đường kính trục này là 25 mm thì nó dành cho những cái máy lớn hơn và đai của nó là đai bản B các bạn nhé đấy thì là một số cái kích thước à, à, và cách sử dụng là như vậy thì à, các bạn mua loại nào thì cần loại nào thì mua loại đấy cái này thì à, bản thân à, mình giải thích thì cái máy này lúc nào là nó cũng lổ máy là trục lúc nào nó cũng quay chứ nó không có số giống như xe máy xe máy số mo thì nó không quay nhưng riêng thằng này lúc nào nó cũng quay vì vậy người ta cần phải nắp một cái con à, ly hợp ma sát này vào đây để khi nào kéo ga thì cái con này nó mới đủ uh, tua nó mới bung ra đấy thì nó sẽ bám vào và nó chuyển chuyển động đấy là cái nguyên tắc của nó là như vậy thì từ các bạn Ờ, không thì không, không những à, có thể thiết kế vào cái à, dòng này mà các bạn có thể làm vào bất kể một cái loại động cơ nào khác à, có vòng tua lớn là, đều sử dụng được các bạn lưu ý là phải là vòng tua tương đối lớn nhá thì nó mới đủ lực văng chứ còn những cái dòng động cơ đã qua giảm tốc ấy thì nó không đủ tốc độ để nó văng ra đâu đấy à, các bạn quá trình sử dụng ấy thì cũng lưu ý những cái dòng lò xo như này này thì à, có thể nhiều khi à, nước nó vào ấy, thì nó nhanh hỏng thì các bạn nên à, bảo dưỡng nó bằng có thể mỡ bò chịu nhiệt ấy. thì các bạn bôi vào đấy để cho nó nó nó đỡ bị dỉ tất nhiên là với một cái lượng rất là rất là ít thôi nếu quá nhiều thì nó bám vào phía ngoài này ấy, thì nó sẽ không bám ma sát nó không bám là không tốt ví dụ như đây cái dòng lò xo này cũng vậy này cái viền lò xo này cũng thế này đấy thì à, bảo dưỡng cái vòng lò xo này tránh à, để nó han dỉ và nó bị đứt thì, thì mình à, đấy bên trong này còn những cái má này thì mình cứ sử dụng chủ yếu là hỏng vòng bi và mòn má mòn má thì các bạn có thể mua má dán về các bạn dán lại được dùng rất là bền dùng lâu dài và rất là bền đấy cái đấy thì quá trình mình sử dụng là mình à, có những cái yếu tố đấy thì mình cần phải lưu ý còn à, tiện đây thì cũng giới thiệu bác đây cái dòng máy à, à, 6,7,5 HP 7,5 mã lực đấy bên máy này thì bên em đang à, có à, hai dòng một dòng là có củ đề và một dòng là không có củ đề thì như cái dòng máy giá thành thì các bạn có thể comment ở dưới mình sẽ báo giá Đấy. cái à, máy này các bạn cũng có thể kết hợp với này cái à, số lùi à, hai tiến một lùi bên mình để à, chế xe bốn bánh cũng được mình nghĩ là có thể phù hợp cho các bạn đấy cái cái bu ly cái máy cái số hai tiến một lùi thì à, bên mình các bạn đã xem rồi đấy các bạn à, xem video thì à, đừng quên à, bấm chuông bật chuông thông báo à, các bạn xem video nhớ đăng ký kênh bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng ký à, cảm ơn các bạn đã xem video của mình